chết cây nào Giải 100% một nghìn cây như một nghìn cây Không chết một cây nào dạ, Tuyệt vời nhỉ Hiếm có luôn Hiểu ui dồi quả kìa Lúc như là lợn con thôi Nơi như rồi Chào các bạn Ngày hôm nay mời các bạn chúng ta đến với một diện tích dưa trồng trong nhà lưới với giống dưa Babi 603 à, của Nhật và đây là một giống dưa siêu quả và tại thời điểm này thì thời hạn của nó đã à, tại thời điểm này mà à, đã được chuẩn bị thu quả và để xem là cái dưa Babi 603 này à, nó sai quả mức độ như thế nào và cái sức đề kháng của nó ra làm sao thì mời chúng ta mời các bạn đến với một nhà vườn uh, của hợp tác xã um, C và C chủ vườn ở đây là tên là Hương Toàn và tại địa chỉ là thôn thôn Đào Nguyên thôn Đào Nguyên xã An Thượng huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội và trên diện tích tích ở đây là hơn hai sào Bắc Bộ là tương đương với khoảng độ gần 1.000 mét vuông và à, theo như nhà khuyến cáo thì giống dưa này là được khoảng một tháng hai ngày thì mới được thu quả nhưng tại thời điểm này là mới được 22 ngày nhưng quả đây đã rất là sai và chúng ta có thể đến gặp ừ, chủ vườn để xem là cô chú, ở đây ở đây tình hình chăm sóc của chủ vườn như thế nào bạn nhé à, vâng thưa Thưa Quản thì ờ, ở đây ờ, ông đánh giá tại thời điểm này thì dưa của mình thế nào? Đấy quay gần vào đây. Tại thời điểm này như nào? Như thời điểm này như dưa của tôi như thế này là so với trước là so với vụ trước là sẽ phát triển quả nhanh hơn từ 5 đến 6 ngày. À. mà rất rất say quả mà đều cây khỏe đây các bạn này mời các bạn xem đây thực tế đây, đây đây là tại bắt đầu mới có 24 cây ngày. Cây này là mới được 24 ngày. 24 ngày. Mà nó đã sai quả như này rồi. Đấy từ gốc đến ngọn luôn. Vâng. Đây. Đấy quả. là mới bói đấy ạ. Mới bói đấy các bạn. Bói như gốc đấy. Đấy những cái quả như thế này là đã chuẩn bị được thu rồi các bạn này. Đấy. Và lên đây. Lên đây các bạn này. Đây. Trên này nữa. Chú vậy. Đây. Quay gần sát vào đây thì mới thấy những cái quả bé này. này. Quả bé này. Đây. Đây, cứ cái quả bé này. Đây này, chi chít quả luôn. Từ gốc đến ngọn từ gốc đến ngọn luôn đấy đấy đây các bạn có thể thấy nè quả từ gốc đến ngọn luôn rất là sai và tí nữa thì mình tôi có thể là hái luôn một quả để để cho các bạn để ăn thử xem trực tiếp vâng, vâng. vâng. nhé không hái quả lạo quả lạo được vặt luôn bác vặt luôn ở trong vâng. đây nhá các bạn này bà hái luôn quả đấy đi đây nhá ừ, quay đó vặt ăn luôn ừ hái cũng luôn quả này dưa siêu sạch đó ăn siêu sạch ở đây trong nhà lưới không có bụi và không, cũng không có ờ, thuốc trừ sâu cây như này thì không phải dùng thuốc trừ sâu các bạn nhé và tôi tôi có thể tôi bẻ quả này đặc thịt ruột đấy đặc ruột các bạn này rất đặc như này đặc ruột đấy tôi ăn thử các bạn nhé mời mời đây ừ. bà con này chứng ừ. kiến này rất là tôi, giòn nhà vườn này tôi này tôi ăn trực tiếp rất là giòn và ngọt đậm ừ. quả này nó ừ. chưa độ hái cho nên là cái độ giòn của nó chưa nó chưa đủ vì chưa, nó chưa đủ. còn một tuần nữa đúng rồi mà là mùa hai là mình hái mà tầm trưa này thì nó đang bị xuống nước nó chưa xuống được nước. giòn lắm mà với lại thứ hai nó nó chưa ừ. chưa được đủ ngày Ờ, đúng không? Và thì nó vẫn hơi mà, non, non. Màu mã nó rất đẹp và món ăn ngon lắm. Màu đẹp, rất vâng. món và Sau đây thì xin um, phỏng vấn bà um, bà Hương ạ. Vâng uh, thưa bà thì um, mình ứng dụng cái phân Sinic này như thế nào? Với diện tích này. À, với diện tích uh, hai uh, sao Bắc Bộ, hơn hai sao Bắc Bộ này thì uh, chúng em dùng là dùng là bón lót là hai hai túi mỗi túi 5 cân vâng vâng mỗi túi 5 cân và trước khi dùng thì ta bỏ vâng. đây hai túi này bà con ạ à. chúng ta sẽ dùng hai túi này và trước khi chúng ta dùng phân thì ta sẽ đục một cái lỗ để à. trước khi thả cây giống xuống ta à. cho cái phân này xuống trước à xong bắt đầu xuống những cái lỗ này trước đúng rồi sau đó thì như nào xong ờ, ta mới hạ cái bầu của ta vào cái bầu vâng. cây của ta vào vâng. Thế ngoài ừ. phân này ra thì mình có cho thêm phân gì không ạ? Ngoài phân này ra thì chúng tôi có dùng thêm một cái loại phân à, làm theo kiểu à, gì nhỉ? Phân à, tức là dùng những cái phân nhà chậm để cho yeah. Dạ. cho những cái ờ, trồng trong nhà lưới trong những à, đúng rồi dùng cái công thức của phân thủy, của thủy trong canh đúng thủy canh dạ. đấy vâng. là rau sạch đấy vâng. vâng tại vì là dùng cái công thức này là ta không được dùng thuốc trừ sâu vâng mà cũng không được dùng phân à, ví dụ như là bình thường như bà con bán ở ngoài chợ à, bán ở ngoài đại lý vâng. mà ta không dùng đạm đơn kali của mình vâng. mà ta sẽ dùng thêm một cái loại phân um, đặc trùng đặc trùng của của của của già của rau sạch vâng vâng để cây của người ta sẽ đủ chất ăn mình vừa nói về tiến luôn đây vâng. chất ăn vâng thế và cái lượng phân đó thì khi mà có phân silic này thì mình thì... có giảm đi không có chứ ta phải giảm đi một nửa vâng. giảm đi một nửa để không có thì là sẽ bị tốt quá vâng. thì cái phân này nó sẽ nó đã gọi là trung vi lượng rồi thì nó sẽ bổ sung cho cây rất khỏe đây này mọi người nhìn này cây rất vâng. cứng vâng. phát triển đều 100 phần trăm không chết một cây nào vâng. và ngọn của nó bình thường ra ấy trước kia em rồng ấy là nó chỉ có một ờ, số kèo ở dưới này thôi vâng. từ đây trở xuống thôi à. nhưng hiện nay là kèo lên hết là tận đây luôn này kèo mỗi một nhánh một kèo các bạn nhé cánh Ngọt ánh Trong miền Nam họ gọi là kèo Vâng Đây kèo lên tận đây luôn này các bạn Bay gần vậy Và mỗi một cái kèo này của mình sau này nó sẽ ra đến ba cái nhánh chăng ta ngắt bỏ vâng. ba ừ. cái nhánh này mỗi một cái nhánh là nó có đến năm từ 5 đến 6 đến 7 quả à. Vì đây này Đây này cây của nó đây đang ra đến 5 6 7 quả non luôn này đây này một chùm của nó đây luôn này các bạn à, ơi à, vừa ra cành vừa ra chùm luôn này đây là quả đấy các bạn ơi. ừ, quả sau này vâng. nó lên siêu quả vâng mỗi một cái nhánh này chùm luôn. thành chùm luôn một à. chùm của nó đến 8 đến 10 quả luôn ôi trời đây các bạn này những cái chùm này là đấy đấy đấy quả nó to ra đến tám quả, quả con này đấy, ra đến tám mười quả này đấy, những cái chùm này thế này những cái chùm này đấy, tay tôi đây là nó sẽ ra đến tám 80 quả là một quả một nhánh không vâng. những thế mà mỗi một cái nhánh này lại vâng. ra những cái nhánh con này ra à. đến bốn năm quả nữa này đây đây là những cái nhánh như thế này nó lại ra vâng. quả tiếp này các bạn này cho nên cứ hai nhánh ta lại ngắt bỏ ngọn à. hai cành này hoặc ba cành này ta lại ngắt bỏ cái ngọn đi vâng. thì tiếp tục lại những cành này nó lại cứ ngắt đi và vâng. quả của nó mai cái nó sẽ chùm từ đây rồi xuống vâng. và nó sẽ cong theo diện tích này à. và quả của nó sẽ thì... một lạt loạt như thế này luôn vâng. cứ thân này cành này vâng. lại cứ thân lại cành cứ mỗi một nhánh là như thế này vâng. đây là như thế này các bạn ơi đấy quả vâng. nó sẽ như thế đây các bạn này nếu như đây quả non của nó đây vâng. các bạn đây, nhìn đây. đây quả non đây các bạn này đấy đây cành vâng, của nó đây vâng, quả vâng, non đây đây, là gốc các bạn nhé chưa phải là lên ngọn quay gần đây. ngồi ngồi xuống quay gần lên đây là gốc của nó đây mới là gốc đây các bạn ạ đây là bói gốc này cắt bỏ ừ, gốc này là mình vặt bỏ quả à. để lấy từ đây à. chẳng có thì nó nó yếu cây vâng từ đây tức là những quả phần dưới gốc này là mình phải vặt bỏ đi này phần dưới gốc này là phải bỏ vặt bỏ từ ba lá trở xuống đấy vâng đây giờ nó chiêu quả như thế này đây mấy quả non đây đây mỗi một cành đây không nói điều các bạn nhé đây mỗi một cành sau này đây nó sẽ ra như thế này sáu quả đây hai bốn sáu bảy quả tám quả rồi <laughs> đấy mỗi như một thế nhánh này. nó hàng cân đây một nhánh mà nó như thế này các bạn này, này. Đây mai những cái chùm này là nó ra rất nhiều các bạn này đấy đấy không chỉ là nếu mà ừ, dưa thường thì, thì mỗi đốt mỗi đốt này quả. quả thôi nhưng mà giống dưa này giống dưa này thì nó lại ra tức là ra chùm ừ. những cái ánh này những cái ánh này ra đây thì nó lại ra những cái chùm mà những chùm này nó phải dễ 7 8 quả, 10 quả. Đấy. Đấy. Thế và thế. những cái ánh khác, đây. ví dụ như ánh này thì nó lại sau này nó cũng lại ra chùm như thế. Hiện đây. tại bây giờ nó đang ra đây các bạn này. Đấy nó đang ra đây đấy. Đây đây đây. đây. Mới được có chưa mới được có ờ, trong vòng thu của nó là tháng vâng. 2 tháng rưỡi. Vâng. Đây là đây cái quả từ gốc đến ngọn các bạn nhìn này. Đấy quả con đấy, bắt đầu này này. Quả đây, quả từ gốc. Cành con mà nó đang như thế này. Quả lên như thế này này đấy cành con này này đây có thể chụp ảnh thêm đây này không phải là quay một cây đâu nhá mà tất cây cả đây nhá cây nào cũng như nhau nha vâng. đây cây nào từ trên xuống đấy không nấm bệnh không có vâng. nấm bệnh nhá cho nên khi ăn quả dưa của mình thì rất là an toàn tuyệt vâng. đối không có thuốc trừ sâu vặt quả dưa tại vườn là ta ăn luôn không cần phải rửa <laughs> các vâng. bạn nha vâng. không cần rửa mà ta có thể ăn luôn được đây đây đây chụp ảnh một cây đi chụp ảnh một cây đi nó sai cây nào cũng vậy như các bạn ừ, cây nào cũng vậy cây nào cũng sai như thế vâng nếu như một là 10 ngày nữa thì tất cả những chỗ này nó sẽ lớn quả nó sẽ lớn hết lên thì nó sẽ nhiều này vâng. đang quay thì nó sẽ dễ cái có ý thức à có ý, có có chất lượng hơn các bạn à, dễ tin hơn tại vì để như thế này là các bạn là các bạn cứ nghĩ là <laughs> quay một vài cây không vâng, đúng vâng. thế và ở đây thì ờ, thưa bà là trước đây mà chưa có phân Sinic thì tình trạng cây của mình thế nào mình nói lại tí trước khi mà chưa dùng cái phân này ấy thì cây là nó không được ờ, đều như thế này mà nó cũng không mà nó sẽ bị héo xanh cứ cách vài một cây đó nó lại thỉnh thoảng lại bị héo xanh có lúc nó héo xanh hàng loạt không cứu được tâm này đã bị rồi nhưng mà từ khi dùng cái phân này thì không biết là hiệu nghiệm của nó có là thần dược hay không thế nhưng mà thế chưa bị kia cây nào bị héo xanh <laughs> không biết có thần dược hay không vì cây nó quá khỏe như này nó không thể nấm gốc được nó kháng được bệnh cho nên là nó không bị heo xanh nếu mọi người không tin thì sang bên kia tôi dùng hai cái giống kia trước vâng tôi ừ. chưa dùng cái phần này vì à, hôm đấy là công ty chưa về vâng. cho nên là chúng tôi chưa được trải nghiệm thì xấu lắm <laughs> còn cây còn còi còn chết còn héo đủ kiểu nhưng bây giờ từ hôm cái, cái phần này giờ phấn khởi quá bà con ạ à. quá nó quá đẹp luôn đẹp bất ngờ luôn mà cây nó to như cái ngón tay lúc nó bé đây. Nó lớn lên đúng Những cái gốc của nó đây ờ, các bạn có thể quay gần vào đây. To như cái thế này, cả một chùm như thế nào Cái rễ của nó đây, cái rễ của nó đây các bạn này, rễ ra tua tủa luôn. Bên, bên, bạn bạn bạn quay gần đây. Đây, đây, cây của nó đây đang ra bói quả đây. <laughs> đây bói quả đấy. Đấy, bói quả đấy. Chụp sát mà quay sát vào cái chỗ này, dễ đây. Bên vườn bên gốc có mới gọi là kinh khủng. dễ đây các bạn này. dễ ra tua tủa này. dễ cả một chùm luôn, đấy. cả một đấy. cái bầu dừa. Cây nó cứng, cây chắc như đá luôn. Cây rắn cốc luôn. Cây rắn cốc luôn như thế này thì gặp thời tiết bất thuận thì nó không bị các bạn ơi các bạn có biết uh, thời tiết bây giờ lúc này là như thế nào không 35 độ 12 giờ trưa 13 15 độ mà cây của mình vẫn khỏe như thế này cây quá đẹp các bạn nha cây rất đồng đều vâng. cả hai xào ruộng mà không hề có một cây nào có vấn đề gì ờ, rủ hay là gì vẫn phẳng vẫn tươi nguyên với nhiệt độ có và nhiệt độ tới 35 độ nắng như thế trong nhà lưới này nó phải lên đến 40 độ các bạn ơi Vâng. Vì trong đây nó sẽ nắng nhiệt độ nóng hơn. Cường độ của nó sẽ tăng cao hơn cho nên là rất là nóng nóng đến nỗi mình còn toát cả mồ hôi ướt hết cả áo <laughs> thế mà cây của mình vẫn còn khỏe như thế này <laughs> thì phải nếu nói là... như vào buổi sáng thì cái ruộng dưa này nó sẽ rất đẹp các bạn ừ. nhưng mà buổi trưa chúng tôi đến đây muộn quá cho nên là buổi trưa thì lá nó hơi bị rủ như này nhưng mà cho dù lá rủ này thì buổi chiều nó vẫn xanh tươi 3 giờ Và... chiều lại hồi nó lại hồi nãy chiều nó lại và... cứng hết lên đều phẳng như thế này và thưa ông quản thì dụng dưa này ông thấy khả quan như nào theo theo tôi tôi mà nghĩ là như nửa trước nửa này thì chắc là khẳng định nó phải chiếm cái ăn ờ, trăm phần trăm rồi so với nửa trước thì chỉ ăn 70 nhưng mà nửa này phải trăm phần trăm trở lên nửa này thì phải thế rồi từ lúc chưa thấy cái này, này đến bây giờ vâng. mà tôi lần đầu tiên tôi vâng. thấy mà tôi trồng là mấy vụ rồi mà đến lần đầu tiên tôi thấy dưa chưa rồi được rồi trăm phần trăm thế này rồi vâng đều phải đến trong ông kỹ sư rồi cũng chỉ có ăn 70% nhưng đời tôi dòng trăm phần trăm thì ăn 99% trăm vâng. chắc chắn tỷ lệ thì bảo trăm phần trăm thì nó khó nhưng mà 99% là đúng vâng. tất cả một cái dãy dưa tôi hầu như từ trên dưới nó phải rơi vào tầm gần 50 mét nếu bà con thông tin đi dọc mình, gần 50 mét mình có thể đi ờ, dọc xuống dọc xuống gần 50 mét không thấy không có cây vâng. chết không có một cây nào chết nha vâng. này đều như trăm phần trăm bà hôm nay ngày âm lịch là ngày Ngày là ngày 22 22 tháng tháng 3 đây nha, ba con nha, nó đang bói đây nha Quả của nó đây à? Vâng. Đây các bạn, quả của nó đây Vườn này là tôi xuống giống Đấy. là tư Quả của nó đây Đây là mới bói các bạn nha à. nếu mà quả của nó đủ tiêu chuẩn của nó 10 ngày nữa thì nó sẽ lên đến đây thì nó sẽ từ đây vâng. trở xuống các bạn nhé. Như bây giờ là vào 28 ngày đã có quả. Đây nha, quả đây nhé các bạn quá nhiều nha đây, đây như lợn con luôn này như lợn con luôn <laughs> đấy như lợn con luôn đây quá nhiều đây cây của nó đây đấy. mỗi khi tôi trồng thì nó rơi vào tầm ba năm ngày ba năm ngày mới có quả đấy vâng. bắt đầu mới được chảy bói ông bà dự đoán cái ờ, một sào dưa này sẽ được khoảng bao nhiêu tấn dự đoán á nếu một sào này nó phải vào được hai hơn 2 tấn hơn 2 tấn và vâng. hiện nay giá dưa đang bán giá bao nhiêu Bây giờ hiện giờ là chúng tôi đang ờ, đổ cho công ty rau sạch là vào giá 17 và 18. 17 18. Vâng. Thế thì đương nhiên một sào dưa sẽ được mấy chục triệu. Vâng, đấy. À, vâng, rất là tốt. À, vâng, chúc mừng ông bà và 10 ngày nữa chúng tôi hứa sẽ quay trở lại đây để xem tình trạng quả sai như thế nào. Vâng, vâng. Đúng rồi. Thế thì nó mới có sự thật được. Không vâng. có bà con lại tưởng là mình nói xảo. Chứ còn đây là thật sự ra là đang bói. Biết là giờ nó vẫn bói mà những người trồng dưa mới hiểu. Tại vì người những người trồng dưa nào thì phải hiểu tâm bắt đầu lúc nào nó phải bói khoảng gốc trước bây giờ là một số bà con trồng phân thường là phải đối mặt với tình trạng chết héo giờ nếu mà trồng ngoài trời là trăm phần trăm bị vâng. chết héo và bị nấm vàng nhưng ở đây trên cả diện tích gần một nghìn ngàn mét vuông nhưng mà không thấy có một chết héo một cây nào không và dưa phát triển rất là đồng đều vâng và cái ờ, gốc thì to dễ thì nhiều quả thì sai đây các bạn này ngọn rất khỏe cây rất, khỏe. đấy cây cứng này cây chắc như đá này lắm. lá dày vâng, lá, dày. lá dày và nó rất mở lá và ngọn nó mập như thế này ngọn mập bơi mạnh như thế này thì nó sẽ báo hiệu là cái phần trên này sẽ còn năng suất rất vâng. là sai cây dưa này rất vâng. triển vọng vâng cây dưa vâng. này coi như là sẽ rất triển vọng rất tốt đây này nó như thế này ngọn của nó như này là vì thứ nhất là nó đều từ trong trong em khẳng định một Quan luống nhài tư đồng lít của tôi là nó rơi vào gần 50 mét dài từ khi mà thẳng từ trên núi cây nó không có vấn đề gì cứ như người như cả người không có mới được có 22 ngày thử mà cây cao như thế này rồi mà đã có quả đã bó như thế này rồi mà dưa của người ta đúng là 30 ngày đến 32 à, ngày mới mới mới được thu thế mà bây giờ đã có quả bói rồi sớm hơn như thế là được 6 7 ngày thế mới gọi là là là thì cơ phân này phải nói là quá tốt sớm hơn tới đây cái thời gian thu dưa nó lại kéo dài hơn vâng cho bà con khoảng độ 10 đến 15 ngày nữa thì mình mới lại có càng có nhiều năng suất Đấy. và thưa bà Hương là à, nếu như các bạn muốn đến tham quan hoặc là muốn đặt mua dưa sạch thì liên hệ với số điện thoại nào ạ à, liên hệ với số điện thoại 0983 004 730 và các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại nhà vườn đây nếu như các bạn muốn tham quan thì tận mắt à. chứng kiến vườn dưa vừa là xinh đẹp vừa là sạch vừa đảm bảo an toàn vừa vệ sinh ăn à, rau à, là là tức hái à. một cái là ăn liền vâng hái một cái là ăn đi và tìm ăn. hiểu về kỹ thuật trồng thì các bạn liên hệ với bà Hương ông Toản vâng. ở địa chỉ mà chúng tôi vừa lên thế và à, à nếu những thắc mắc gì